Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Và hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang một cái chủ đề mới trong phần lập trình uh, à, Python cơ bản nhé Thì à, hôm nay chúng ta sẽ hết làm về chủ đề string rồi Và chúng ta sẽ quay một chủ đề mới Đó chính là chủ đề về một giá, kiểu giá trị mới Đó chính là kiểu giá trị Boolean à, Thì nó cũng rất là đơn giản à, Thì nó dở hơn à, nhìn lần so với phần string nhưng mà nếu mà nó bằng kèo thì nó chỉ ờ, khó góc ngang lần như vậy thì boolean à, ờ, chúng ta hiểu đơn giản là nó chỉ gồm hai cái giá trị duy nhất nó à, còn được gọi là true and false dịch tiếng việt ra là đúng hay sai nó giống như một cái lựa chọn à, một cái lựa chọn ra ra như là có nên đi mua đồ hay không à, có nên bật đen hay không hay là có nên uh, à, có nên ờ, lập trình bây giờ hay không ấy thì hôm nay chỉ cần có đúng hay sai như là có hay không nó giống như một cái gạt công tắc mà khi mà ta cứ à, bật tắt đèn và khi đèn mà thấy cái công tắc nó gạt rồi ấy thì nó sẽ coi như là đúng ờ, giá trị đúng hạt có là nó sẽ bật sáng lên còn khi ta không có bật thì nó sẽ uh, nó sẽ thấy không gạt thì nó sẽ coi như là uh, sai giá trị sai về không đúng thì nó sẽ không có bật lên nữa bởi vì nó không có kẹt thì trong lập trình cũng như vậy nó cũng như là nó có nó có nên ờ, đáp ờ, đáp ứng đúng cái yêu cầu của một cái điều kiện nào đó hay không còn nếu điều kiện đó không đáp ứng đúng yêu cầu của mấy cái điều kiện nó đưa ra thì cái lần ở cái lần mà khi điều kiện nó chạy ra nó sẽ không được chạy ra chỉ có khi mà nó được đáp ứng được yêu cầu điều kiện đó thì lệnh nó sẽ được chạy ra thì đây mình sẽ chỉ đơn giản thì chúng ta sẽ in ra ví dụ như ba lớn hơn hai rồi thêm ra chạy thì đây chúng ta thấy cái chữ true đây đây là giá trị thứ nhất à, à, là một trong hai giá trị của duy nhất của boolean Resru dịch tiếng Việt lại là đúng hay là có như vậy thì à, ba lớn 2 thì đúng rồi Nếu muốn được yêu cầu thì ba nhân ba lớn 2 được gọi là một điều kiện hay được gọi là một giá trị boolean đó à, bởi vì cái đây ấy thì điều kiện ba ba lớn 2 thì được chuyển tự động chuyển sang một dạng boolean là true hay false thì chúng ta sẽ ghi ba 2 lớn ba đương nhiên không thừa thì nó sẽ ra chữ false là có nghĩa là hai là có nghĩa là à, số 2 nó không có trở lớn hơn số 3 được là đây là điều kiện không đúng logic là logic thì khi nó không đúng logic thì nó chỉ chuyển sang dạng boolean và nó chỉ chuyển sang false có nghĩa là không đúng hay sai nó rất đơn giản như vậy đó nó có thể dùng nó rất nhiều Em dùng nó rất nhiều trong việc lập trình và nhiều ngôn ngữ khác nhau và trong nhiều blog nhiều lĩnh vực như là data science hay là làm web à làm những cái có thể xử lý được kiểm tra đầu tiên ví dụ như chúng ta chúng ta thì e bằng 5 b bằng 10 rồi giờ chúng ta ghi lại đây giờ đây in ra a lớn hơn b thì các bạn nghĩ nó sẽ ra sao đây sai bởi vì số 5 không được số lớn hơn số 10 được nếu ta đặt a là 10 25 thì 25 lớn hơn 10 nó sẽ ra true đơn giản vậy đó thì đã được dùng được đánh thì nói tóm gọn lại thì boolean là một kiểu giá trị gồm hai giá trị duy nhất đó chính là giá trị true và false như một cái gạt công tắc uh, bóng đèn này à, thì hai giá trị này được dùng à, như là một hình thức để mà đánh giá một cái biểu thức nào đó hay một cái điều kiện nào đó như vậy thì có một cái điều thì các bạn à, cũng nên biết đó chính là hầu như hầu như tất cả mọi loại à, kiểu kiểu dữ liệu thì nó đều có cái sự đánh giá à, boolean hết ví dụ như chúng ta sử dụng ham đây ham vô đây chúng ta ghi số 4 ra đi thì nó chỉ ra true thì các bạn mà chưa hiểu nó ra sao đây domain in ra vân vân rồi thì nó ra true thì nó là một triệu giá trị nó là một triệu dữ liệu là nó có một cái nội dung dữ liệu trong đây trong Hambu là nó sẽ ra đúng xu là đó là một cái giá trị xu thì nó được dùng trong nhiều cái hơi phức tạp nên là các bạn à, mình sẽ cho mình sẽ tìm hiểu ở phần sau tiếp theo là phần iter thì nó cũng ra xu bởi vì nó có nội dung là iter à, trong cái dạng suy này về một vài trường hợp khác và chúng ta không phải coi nó như là true được và nó là false như là kiểu gì nó không có nội dung gì trong đó hết là false chúng ta ghi số 0 số 0 nó ra false chúng ta tạo ra một danh sách và không có đỡ hàng tử nào trong đó false và bất cỡ chúng ta đỡ bất cứ thứ gì mà nó trống không không có bất cứ thứ gì trong đó thì nó sẽ ra false hết như vậy đó chứ một vài trường hợp không và chúng và à, một ham cũng có thể đưa ra một cái à, kết vẽ boolean nhưng chúng ta sẽ học ờ, phần sau nhưng mà sẽ chạy vào một hàm trước giống như def my def đây là một hàm rồi mình return true thì cho những bạn để học rồi thì return true này thì nó sẽ là nó sẽ ờ, kiểu trả vào và cái giá trị cuối cùng cho cái hàm đó là true thì khi ta in ra in ra my diff đây mà my diff rồi khi chạy đây nó ra true còn nếu chúng ta đặt đây cho ra cái gì cũng có là false ra false thì một hang cũng có thể được sử dụng để đưa ra một cái quyết định cuối cùng lựa chọn cuối cùng hay cái đánh giá cuối cùng cũng được gọi như là đưa ra true hay false chúng ta có thể dùng nó rất là nhiều nhiều trường hợp chúng ta sẽ phải dùng bắt buộc cần phải dùng nó trong cái điều kiện ví dụ nếu nếu hai lớn hơn ba thì inla hai lớn hơn 3 còn không thì inla 3 lớn hơn 2 đó 3 lớn hơn 2 chứ hai không trở ra lớn hơn 3 được và ta có thể có một điều thú vị hơn là ta có thể đỡ chính cái phần biểu thức đó vào trong một cái biến rồi chúng ta đỡ vô giả thiết đây chúng ta ra A đó br2 chúng ta thử in range e đi đó nó sẽ ra false nó sẽ tự động chuyển từ cái giá trị trong cái biến e đó sang dạng boolean luôn thì đó tất cả những gì chúng ta có thể biết được về boolean một cái kiểu giá trị rất là đơn giản nhưng mà nó có thể giúp bạn rất là nhiều trong những uh, cái nhanh uh, ờ, ngành lập trình nào mà uh, cần phải à, tính tính toán cười lượng kiểm tra nhiều thứ như là đăng nhập à, đăng ký đăng ký tài khoản tạo ra mấy hệ thống kiểm tra như vậy như làm web rồi thì đó thì video đến đây cũng kết thúc rồi thì mình à, chúc các bạn làm tốt và mong các bạn sẽ hiểu được cái phần nội dung Bolin đơn giản này xin chào và tạm biệt